cuối cùng, nó đã phát triển thành một cuộc chiến tranh đa quốc gia. Các nước phương Tây dường như đã nhận thức được điều này. Anh gần đây cho biết họ sẵn sàng gây chiến với Nga bất cứ lúc nào. Nhân dịp này, Tổng thống Putin đã đến thăm Iran